và hắn đó là từ trong tảng đá nhảy ra yêu hầu vật không thể khống chế thật buồn cười mà chính bọn hắn đã đến từ một nơi khác từ một con tàu vũ trụ được gọi là Vân Tiêu Yên Bình Chiến với ta đến long trời lở đất Còn đánh tiếp nữa Bản xoáy sẽ cho nổ tung vào thành huyết táp của thần châu các người Nghe đi Tiếng khóc của bọn gia đem trong tòa thành kia Người dạ, cũng xứng mà nghe tiếng khóc Đây là ý trời dạ, Ý trời Trời có ý như thế à? Trời chỉ là có ý như thế Ta dạ, nhắc lại lần nữa Cút khỏi thần châu Về thiên đạo tinh của các người Để chiến đấu đến nước này Để nói chúng ta làm sao mà vậy Vậy ngươi còn ở đây phí lời làm gì え！？ Hết lính rồi chứ gì Tư lệnh đơn độc Lão Tôn ta nói lần cuối tôn ta một thành chém người ngàn đoạn Nhìn cái gì mà nhìn Phan Chấn, Các người vẫn là nên lui binh đi Hai bên đều có thương vong Lão Đỗ Nếu các người cứ khư khư cố chấp Ta nghĩ rằng Lịch sử liệt dương rơi xuống sẽ tái diễn lần nữa một vài tên các ngươi cho rằng bóng tối Nhất định phải tồn tại Nhưng đó là vì thế giới của các người tốt hơn Nếu người đã nói chuyện về lão đỗ rồi Chúng ta có thể lùi mình Nhưng nhớ cho kỹ Thiên đạo vẫn luôn ở đây Không chỉ ở hiện tại Mà còn ở tương lai Lái vân tiêu thiên địch Trở về thiên đạo tinh con dân của bảy thành Người vẫn cứ như vậy Bất chấp hậu quả Cũng không biết thành Châu có người Là phúc hay là họa Ngộ không Ta đã sắp xếp một chuyến tu hành ngươi đi đi Hắn sẽ là sư phụ của người Ta không muốn tu hành gì cả có đôi khi vì sinh mệnh Vì mạng sống của người Pháp Có lẽ Ngươi có thể sẽ không hiểu Dù sao ngươi cũng là cú Trong một nghìn thế giới Chỉ có thế giới của loài người Mới có thiện lương và từ bi Cũng chỉ có thế giới của thiện lương và từ bi Sống mới có ý nghĩa Đi thử đến với loài người Có câu nói là Đường dài còn lắm gian chân Ta đi tìm kiếm không ngày nào thôi liệt dương thiên đạo cho tv hai chữ là thực hiện hết mình alo lão đỗ Lại có chuyện gì thế chỉ là thế này Được rồi, được rồi Ông tóm tắt nhiệm vụ rồi nhắn cho ta Ta còn đang ngủ đấy Các người bây giờ không phải đã làm những thứ công nghệ cao kia sao Ngộ không không nói cái khác nữa Địa cầu cần người <laughs> Địa cầu cần ta Bao à? nhiêu lần rồi Địa cầu à? cần ta Ngộ không Người nói từ một ngàn năm trước đến nay ta thế nào Người ta nói lời thật lòng sao Nói thật lòng Mau nói Nói thế nào cũng được ừ. Cũng được Tiêu chuẩn phán đoán của ta tương đối không khoa học Hoặc là là người ngoài hành tinh dạ hoặc là là yêu ma quỷ quái ông thì lão đỗ người ngoài hành tinh vì địa cầu chúng ta đã cống hiến rất lớn ta công nhận công nhận được chưa một mép láo lỉnh Vô cùng cảm ơn Ngô không đã công nhận <laughs> Được rồi Tin nhắn gửi cho người Chú ý nhận rồi kiểm tra Nhanh lên đấy <laughs> Cái tính kỳ này của ta cũng sắp bị nhân loại các ngươi đồng hóa rồi Ông chủ, cho một két bia năm chục dạ, dạ. Cảm ơn nhá Được, con nghe lời sao lại đến hơn một ngàn năm rồi sau khi xong cũng không biết nên gửi cho ai <laughs> sư phụ thế giới của người nhiều tai nạn quá cũng là thế giới của con con ở thế giới này à. là đấu chiến thắng vật đúng là cao hơn bọn họ cao đến khủng khiếp nhưng mà Con đây vẫn không có bằng hữu cũng không biết vì sao Ở trước mặt bọn họ Con muốn mai danh ẩn tích Giả dạng kiếm được thuyết minh độc quyền bởi TV2 Con thường tự nói với bản thân Bộ dạng thật của con sẽ dọa bọn họ mất Nhưng những lê dân bách tính đó Là chúa tể của tinh cầu này Còn con Con tự nói với mình Con là Phật không đấu, không tranh, thủ hộ, bảo vệ bọn họ. <laughs> Sư phụ Đau lắm Nhưng ông vui đấy Sư phụ à Đồ nhiên muốn nói chuyện Ờ. À <laughs> dạ. Đúng rồi Tiền bắn à. nhiệm vụ Lão đỗ kia lại gửi cầu cứu rồi Để con xem xem Đại ý chính là Giáo dục một đám trẻ con Một đám trẻ con Hành tinh khác xâm lược Lại là hành tinh khác xâm lược à Đế à. Lê Na Họ đế Sư phụ Đoàn thể chúng con Cũng hiếu chiến Thi thoảng đánh nhau một chút Đồng lại bị thương một chút cũng không sao Nhưng mà nhân loại Bọn họ biết đánh trận Giết cả mấy ngàn mấy vạn năm Sau khi người rời đi Thời gian vẫn luôn không dứt Khổ à. thẹn ai Con sợ thì không lái xe Ông bạn già Người cũng nên nâng cấp rồi Lão tôn ta Đi Đi Đại Thánh Chúng ta quen nhau à? Không có Cho dù không có Nhưng không ai không biết ngài <laughs> Áp lực như núi nhỉ Được rồi, ta giới thiệu sơ lược một chút Chúng ta dự đoán được sắp có một trận chiến từ ngoài hành tinh Cho nên cần tổ chức siêu cấp chiến binh địa cầu Chúng ta đây cũng tổ chức một nhóm ờ. Một đám vớ va vớ vẩn Họ bây giờ thế nào rồi Hiện tại chẳng ra sao cả người tới tìm ta là Đánh cho bọn chúng dừng lại là được Vậy các người tự đi mà đánh Bọn họ đều là fan hâm mộ của ngài Vậy thì ta càng không thể đánh Quan hệ rất phức tạp Lĩnh đội bây giờ là người của liệt dương tinh Họ đế Đúng Liệt dương chủ thần Đế Lê Na mà họ từng tự cho mình là thiên đạo dựa vào kỹ thuật trước mắt của địa cầu chúng ta không xây dựng được hùng binh liên hùng binh liên đúng Cần phải có liệt dương trợ à, giúp Địa cầu không tổng hợp được thiết giáp ám hợp kim Nhưng mà nếu như không có ngài Liên minh khủng binh cũng sẽ không biết đi về đâu Địa cầu chúng ta sẽ không thể chống lại xâm lược của nền văn minh tiên tiến hơn Mà ngài bớt lấy lòng ta đi Ta xem là được Báo cáo bọn họ sắp đến rồi Ngài xem Bây giờ địa cầu ngoại trừ ngài Cũng không ai có thể thực sự giáo huấn được bọn họ Vậy ta cũng phải gặp mặt bọn chúng một chút Đại Thánh Bọn họ mặc thiết giáp ám hợp kim Cách thức dò xét thông thường không thể thấy được hay là nhà kinh nghỉ ngơi một lát Khoa học kỹ thuật càng ngày càng phát triển Nhìn kìa, là Tôn Ngộ Không thật kìa, thật là phấn khích Ta, ta gặp được Tôn Ngộ Không Mình, mình gặp được Tôn Ngộ Không thật rồi Tề Thiên Đại Thánh, Đại Náo Thiên Cung Ta thích Tề Thiên Đại Thánh Vậy chuyện Đại Náo Thiên Cung là thật đấy Cái gì Tề Thiên Đại Thánh, cái gì Đại Náo Thiên Cung chứ vớ ba vớ vẩn nào là sinh ờ, viên rồi nhân viên chuyển phát nhanh một đám này còn kéo theo một đám cận bã xã hội Không đánh nữa, không đánh nữa Hậu xin hảo ý mà Các người đánh không tệ Ta là đấu chiến thắng Phật Tôn Ngộ Không Từ rất sớm đã đi tới thế giới này Đối mặt qua vô số nguy nan Nhưng lần này Nhìn thấy các người Thiên <laughs> kiếp sắp tới rồi à, Lão Tôn ta cũng không biết phải đối mặt thế nào nữa Đại Thánh Thời gian không còn sớm nữa đội Tư Quân đang ở cực hợp hào trở ngại Ngài đi cùng với các đội hữu chứ Lão Đỗ <laughs> dạ. Được, dạ. được Đi xem thử Thần tượng Tại thiên đại thánh tông của không sắp làm đội trưởng của chúng ta rồi này Hầu ca Hầu ca Hầu ca Đi nhanh hết lên cho ta Ngồi vào chỗ Ta nói rõ một chút Ta là thần Thần của người liệt dương Cũng là thần của các người Chỉ là bây giờ Ta là cái gì của ờ, các người nhỉ À ờ, Đội trưởng Đã rõ chưa sắp đến cựu hạp hào. Trong các người có thể bay chỉ có Tường Vi, Tôn, Tôn Ngộ Không, nữ Bồ Tát này là à? ai vậy? À, Còn muốn ta à? nhắc lại sao? Chủ thần cùng đội trưởng của các người, lê nà. Trên tâm ta không có đội trưởng, càng không có chủ thần, chỉ có Phật. Sau đã thì sao? Sau đã ta chịu đựng không so đo với người Thiên đạo sinh nhân là liệt dương Liệt dương, liệt dương, thiên đạo, thiên đạo Liệt dương chính là thiên đạo, thiên đạo chính là liệt dương Chỉ có điều, vào lúc bênh báo tự đắc Thứ gọi là thiên đạo bị đánh cho rụt cổ rồi Trở thành liệt dương Ta nghe nói người đấu chiến thắng Phật Vướng mắc không rõ với liệt dương Ta không so đo với người Cả địch hiện tại của chúng ta là Thao Thiết Đã biết chưa Được rồi Ta là Thái Dương Chi Quang Nhảy ngờ chinh phục ta Thao thiết chẳng qua chỉ là một phiền toái nhỏ Mình cô cũng đủ để giải quyết Thao thiết cũng không phải phiền phức của liệt dương chúng ta Thiên đạo thì thiên đạo Còn liệt dương cái gì chứ Ta không rõ vì sao người kiên kỵ danh sư này Người bao nhiêu tuổi? 23 23 tuổi Chắc chắn là không hiểu cái khỉ gì cả Tôi biết quá khứ hơn 1.000 năm Cười cái gì mà cười Còn dám ném ta xuống Không bằng lát nữa đến phòng ta Chúng ta tâm sự đi rất đẹp cái gọi là chim sa cá lặn hoa nhường nguyệt hạn, nhưng đối với loài thủy mà nói cô ngay cả lông còn chưa mọc đủ ta cũng không có ý định cho người xem đâu cô còn chờ ai nữa từ liệt dương thiên đạo từ liệt dương tới địa cầu niềm vui thú lớn nhất của ta chính là có thể ăn mặc thật thời thượng một chủ thần thiên đạo là vì thời thượng ở địa cầu Vâng, Liên quan tới quyền chỉ huy Liên Hùng Binh, ta không muốn cử chỉ huy gì cả. Hùng Binh Liên để là bọn trẻ danh. Đừng có cậy già lên mặt nữa. Thiên đạo vào 1400 năm trước từng tới địa cầu một chuyến. Bọn họ mở ra cái gì mà Vân Tiêu Thiên Đình lơ lửng trên không ở Đông Hải. Những điều này ta không biết. Cô không biết. Vậy cô có biết trong bọn họ có một tên gọi là Phan Trấn đánh cho ta đến long trời lở đất dám cho đổ tung bảy thành ở Đông Hải muốn khiến cho lão tôn đầu hàng sau đó thế nào Sau đó thế nào à Sau đó bọn họ rời đi Bị khuyên lui binh Vậy còn ngươi Ta như thế nào Bọn họ không thể không áp chế được ngươi Lão Đỗ Các ngươi bây giờ gọi ông ta là du khan, du khan là tên ông ta bây giờ Ta chỉ gọi ông ta là Lão Đỗ nếu như không có ông ta, địa cầu bây giờ trên không sẽ còn lơ lửng vân tiêu thiên đình của thiên đạo tinh các người. Có gì xấu xáo? Lão tôn ta chính là không được vui. Thiên đạo có thể bảo vệ địa cầu bình an, lão tôn à? cũng có thể. Nhưng mà lão tôn những năm gần đây làm như thế nào Mai danh ẩn tích Tình nguyện bị thế gian lãng quên Chỉ để làm cho địa cầu thái bình Đấy có phải là rất ngu ngốc sao Người ngốc như vậy làm sao cho địa cầu Thái Bình đây Cô Người xem đi Đại quân của Tha Thiết đột kết Ai chỉ thị Người có biết không Chỉ dựa vào ngươi Thì chẳng lẽ dựa vào cô Ta đủ để được lại toàn bộ minh hả Ta đủ để cho cô quỳ gọi ta là hầu ca Không có tự nhiên mà yêu Người phàm con như vậy huống chỉ là thần Ta đã bảo tự ta có thể làm được Các người không được Các người là một thiên đình Chúng ta tất phải đánh một trận Đánh một trận Đánh nhau là suy nghĩ của những kẻ nghĩ đôi bên thực lực ngang nhau Vậy ta cũng không muốn ức hiếp người Dừng lại Ác quy chat Thời đại đang thay đổi Muốn ta lý giải lập tức cũng không dễ dàng Người bên ngoài địa cầu Một số được xưng là thần Một số được xưng là ma các Tiểu Luân Muốn nói chuyện yêu đương đúng không Người trẻ tuổi chứ không nổi loại nhiệt tình này. Đế Lena được xưng là Thái Dương Chi Quang. Sức quyến rũ của cô ta là không thể kháng cự. Cân đầu vân Đưa ta đi thiên đạo tinh Lần này đi thiên đạo tinh Qua cầu quá nhiều lần Liên tục nhảy vọt tinh thể Cần 11 ngày Đi Người đấy là ai Ta là đấu chiến thắng Phật Hệ hành tinh xích ô địa cầu Tôn Ngộ Không Tới nơi này làm gì Ta muốn gặp đế vương của các người Đế vương ngươi muốn gặp là gặp sao Thời gian của ta không nhiều Vậy là phải đánh vào rồi Đánh vào không. Đây cũng không phải là 1.400 năm trước. Biện <laughs> à? pháp phương án nhắm vào người chúng ta đã sớm nghiên cứu thấu rồi. Người đấy, lên trước à? Tiên pháp phương án Lại còn có tiên pháp phương án Cái này ở địa cầu chúng ta gọi là phương pháp khoa học kỹ thuật Sẽ không dễ dàng bị các người hù dọa nữa Một thời không phải là một đời Địa cầu các người chịu không nổi một kích Ta cảm thấy luôn có cách để phá hủy thiên đạo tinh của các người Hầu tử Muốn chết Người xem Huyền Thiên Cực là một tiểu thần Hắn bây giờ cũng có thể đấu với người nửa canh giờ Người thế này Lấy cái gì mà đòi hủy liệt dương Chỉ dựa vào Ta là đấu chiến thắng Phật Ông Ngộ Không Người có chắc là dựa vào bản thân Thì có thể đảo ngược cản hôn không Đế Lê Nà đã xảy ra chuyện gì Người tốt nhất nếu cho ta một câu trả lời thỏa đáng Chúng ta chẳng có quan hệ gì với nhau Sao phải giải thích cho người Bớt nói nhiều lời rõ ràng có thể hết miệng giải quyết vấn đề đừng ép đến phải dùng vũ lực để giải quyết. Việc có các người đứng trước cảnh bị thao thiết của tinh hệ Minh Hà xâm lấn, Lena xuất phát từ tấm lòng thiện ý để giúp địa cầu các người phòng ngự. Có thật như thế không? Đúng thật như thế. Sao? Cô cũng quay về rồi. Sao ta vạch chân các người sao? Thiện ý giúp các người Nói thật tôn ngộ không Cho dù ta nắm lấy địa cầu của người Thì ngươi có thể làm gì được ta Lena Chưa có vô lễ Ông đừng có giáo à? huấn ta Ta là chủ thần của liệt dương Lena Ta không ngại đánh cho người răng rụng đầy đất Thiên đạo Chủ thần Chủ thần muốn ngươi quỳ Thì ngươi phải quỳ Nhìn cho rõ nơi này là thế giới của ai thần nói chuyện tuy rằng không dễ nghe Nhưng mà cũng không sai Em đừng có dùng cách thô lỗ thế chứ Đồng hồ không Nếu người không muốn khơi dậy mâu thuẫn giữa địa cầu và liệt dương Thì biết điều một chút Như ở chỗ này dây dưa với ta sẽ chỉ làm cho địa cầu bị thao thiết tiêu diệt Triều thần lên ạ à, Thảo thiết đại quân sắp tiến vào hệ hành tinh xích ổ Cả người cẩn thận một chút cho ta Nhất là Nhà ta ở bên kia Mà mời Phạm Trần tướng quân tới gặp ta Thứ gì thế này Xấu xí Cái này là giày da à? Là giày da của văn minh địa cầu So với liệt dương thì nhiệt độ không khí ở địa cầu thấp hơn rất nhiều Nơi đó có dễ chịu không? Lúc đầu cũng không quen lắm Nhưng mà trái lại cũng rất dễ chịu Bình thường không cần mặc quần giống như ta vừa rồi Chủ thần Lena phật trần tướng quân nói ra có việc không thể bái kiến Lý nào lại như vậy Xin bệ hạ bớt giận Đây cũng không phải lần đầu Để sao được rồi Đi tắm rửa Đế Lena Hầu tử kia Vừa rồi là kẻ địch của người Người đang nói chuyện với ta phải không? Đúng vậy. Đế Lê Nà, ta là chủ thần của các người. Trước quân y lớn như thế, người đương nhiên là chủ thần. Nhưng mà chủ thần lúc này thì có làm được cái gì? Người mới có 23 tuổi, mà ta cũng đã hơn 2.000 tuổi. Phan Trấn Tướng Quân càng là hơn 3 tuổi. Bởi TV2 chủ thần hiện tại cũng chỉ là một học sinh của Phan Đại Tướng Quân. Kể ra, còn là sư muội của ta Ông nói nhảm nhiều như vậy Nhưng Liệt Dương trước sau đây là thiên hạ của họ đế Ta là người thừa kế đầu của Liệt Dương Vương Ông không nói tiếng nào đã lén lút vào tầm cung của ta Còn nói chuyện lên giọng như thế Giờ đang tính toán để tạo phản hả Không không, không dám mà tướng chỉ đang tới nhắc nhở bệ hạ đừng quên sứ mệnh của người người là đại diện cho liệt dương thiên đạo địa cầu đẹp như vậy bệ hạ đại diện cho liệt dương thiên đạo rất nhiều người của liệt dương bọn họ cũng muốn đến đó dạo chơi nhưng làm sao mà đi dạo bệ hạ đang là thần của vân tiêu thiên đình thì không thể cho phép những người như chúng ta cũng qua bên đó làm thần sao văn minh bên đó cũng là văn minh bọn họ không chấp nhận mấy cái khái niệm thần này <laughs> Phan Trấn Tướng Quân chấp nhận không phải là được rồi sao? Cho dù người là chủ thật bệ hạ, chẳng phải người vẫn còn nhỏ sao? Người lấy cái gì để lay động quyền uy sáu vạn năm của Liệt Dương? Ta phải làm thế nào? Ta phải làm sao? Kẻ địch thực sự duy nhất của chúng ta bây giờ chỉ có Tôn Ngộ Không còn bệ hạ chỉ cần phải xử lý một con hầu tử mặt So với vương vị liệt dương Cái gì nhẹ cái gì nặng ừ. Đây là ý của Phan Trấn tướng quân sao Bệ hạ cảm thấy thế nào nhếp chính vương Lena còn nhỏ, chưa chắc có thể gánh vác được sứ mệnh của liệt dương thiên đạo. Ta xin nhờ, vào lúc cần thiết, trợ giúp nó chút sức lực. Ta hy vọng đem phương thiên kích của mình chế tạo thành kích giết thần. Địa cầu không nên có siêu cấp chiến binh cường đại tồn tại, nhất là cái loại giống như đấu chiến thắng Phật. Siêu cấp chiến binh đầu óc ngu si Lão Đỗ Ta đi một chuyến đến thiên đạo tinh Thế nào Chẳng ra sao cả Không thân lòng người đi Bọn họ thân thiết được Mày lạ đấy người đã quên 1.400 năm trước Bọn họ đã đối với địa cầu thế nào sao vâng, Quên không được Ta nên làm gì Ta nên xin phép một chút Xin chỉ thị Lại là xin chỉ thị Tuy rằng ta có thể hiểu được các người Nhưng mà Chúng ta có thể tâm sự giống như bằng hữu à? sao Ngộ không Chúng ta vẫn luôn là bằng hữu Nhưng mà Không thể trò chuyện lung tung được Nhạt nhẽo Thật là nhạt nhẽo Vậy được 88 bộ chiến giáp mà ta cần Các người làm xong chưa Đang đẩy nhanh tiến độ Có thể chất lượng sẽ kém một chút để ta xem thử Tôi định dùng thế nào Dùng toàn bộ năng lực của ta Đồng thời chi phối 88 chiến giáp tác chiến Là thuật phân thân cao cấp Cái kỹ thuật này Kỹ thuật thì ta không hiểu Nhưng mà ta có thể làm được Ngươi cũng nhìn ra Tâm tình ta thật sự không tốt Ngươi đã là thần thủ hộ địa cầu Đã không thể không may danh ẩn tích Giờ gặp được Lena Cô ta lại càng không tôn trọng ngươi trẻ con thì còn là trẻ con mà Lena đúng là còn nhỏ Cô ta không có tâm cơ được như vậy Vậy cũng chưa chắc Huống chi Huyện thiên cực kia cũng không phải là người tốt lành gì Phan Trấn cũng chưa hẳn là người tốt Trong mắt của người địa cầu Người ngoài hành tinh luôn luôn có vấn đề <laughs> Không tính đến ông <laughs> Đa tạ Ngộ không Lena vẫn rất là đáng yêu đấy Tôn Ngộ Không, ta có lời muốn nói với người, ta không phải là kẻ địch của người. chúng mượn đám hào thiết muốn đưa thế giới vào hỗn độn nhưng đứa bé kia con cũng sẽ không ở chung với bọn nó càng không biết làm thế nào để cảm hóa bọn nó bảo con chủ động đi giảng giải đạo lý với bọn nó con cảm thấy con làm không được không biết làm như thế nào cho phải liều đi liều một phen có lẽ 也许。师傅。还能再。 Thảo Thiết chỉ là nước cờ đầu của bọn chúng Một nền văn minh chỉ có từ chiến tranh mới có thể ngộ ra phương hướng của mình ờ, Chắc chắn sẽ mang thiện lương và từ bi đến cho thế giới này Ngộ Không, chúng ta cần phải hợp tác chặt chẽ thật sự là yếu ớt mà và nhỏ địa cầu Đây là một cái bẫy đấy Ngộ không, ngươi có thể chiến đấu không? Con còn chưa chết đây thôi Còn mà chiến tranh đề cao nhất của liệt dương Người chết ta cũng không chết được tự cho là đúng Ta chỉ nói đúng sự thật Cô Cô không à? phải rất có năng lực sao Thật ra thì trận chiến này Chúng ta phối hợp một chút là có thể nắm chắc được Không cần Vậy ngươi cứ tự à? nhiên Đây chính là quân uy Đại Thánh các ngươi bắt đầu ra tay rồi Xem hắn biểu diễn có ổn hay không đi vâng, dạ. Rõ ràng cô có sức mạnh rất đáng sợ Là muốn dễ lại đối phó với ta sao Đáng sợ mới là thái độ của người địa cầu các ngươi đấy chính là thần Thần kinh hả Người ngoài hành tinh như cô thì ghê gớm lắm hả à, Sao hả Ngươi có à? ý kiến à Dễ như trở bàn tay là tiêu diệt được cái đám hỗn tạp nhỏ ngoài hành tinh này sao à, Đúng thế Ngươi cũng dễ như trở bàn tay tiêu diệt đám người máy lớn kia Ta và cô không giống Ta dựa vào chính là võ công Cô dựa vào chính là sức mạnh hạt nhân Cho nên Không phải là ta không tin cô Ta đến thiên đạo các người Nhưng thiên đạo các người từ trên xuống dưới Đều không hề có chút tôn trọng ý kiến của địa cầu Mà nền văn minh đi tìm kiếm sự trợ giúp Tôi mới được tôn trọng thế nào nữa Được Trợ giúp xong rồi Thao thiết đã bị tiêu diệt rồi Tiếp theo đây Các người muốn địa cầu ký hiệp ước thế nào Ta cảm thấy phải đập chết người trước đã Mới có thể đàm phán quan hệ giữa liệt dương chúng ta và địa cầu Đúng Vậy thì đơn giản thôi Tới đi Ta tới đây Bây giờ bà này Nơi này cũng xem như một chiến trường không tệ Cư dân thành phố về cơ bản đã rút khỏi Còn lại toàn bộ đều là các tòa nhà công ty của địa cầu các người Bây giờ cũng đã hủy đến móc méo luôn rồi chỉ cần không thương tổn đến người vô tội, đền trước tiền là có thể giải quyết được. Chủ thần ta không thiếu tiền, cứ việc hủy thoải mái, ta trả tiền. Lúc đầu chỉ là nọ cái mông, bây giờ đến cái miệng cũng nọ. anh đã pháo đi! ra dạ tay rất độc ác Cảm nhận nhiệt độ của mặt trời Đốt trụi cộng lông khỉ của cây đỉnh, Tam mỗi chân hoàng ta cũng không sợ Sẽ ta xử cô đây Chào Một cái bàn đạp phi hành khỉ Cho ta mượn dùng một chút nhé Giải mã chương trình khởi động Phương thức học lái Giải mã password Giải mã password cấp 2, xin đợi một lát. Giải mã thành công, khởi động hệ thống. Ngươi chạy Nhường cho cô Cô còn được vội đòi tiền Cô biết sự lợi hại của Tôn Gia Gia à? nhà cô Tiểu cô nương Sáng xung kích nhật hạch Thập kim đen này thật sự là bảo bối Ái chà chà Thế mà còn chống đỡ được Chắc là cũng phải nửa chết nửa sống rồi nhỉ Tiếp tục đánh Bởi sắt này đã bị nổ nát hoàn toàn đều có các người cũng không có vật liệu Tại đây có mặc kệ nhé Định Trời đất Xảy ra chuyện gì Yết đế, yết đế, yết đế, yết đế Ba la tăng yết đế Bồ đề tát ba hải Được Đánh cho ta Tên năng lượng thái dương Nổ chết các người chiếc bếp bay Bảo bối chính là bảo bối Chuẩn bị kết thúc rồi nhiều như vậy à Các con mới làm gì Tôi tới đây Ta cũng thua tay lại rồi Đánh thì đánh để có xem thưởng ta Xem uy lực của ta đây <laughs> Ta phải mở ra chiến tranh vũ trụ thổ giáp dừng tay Ngươi bây giờ không thể công kích ta Đây là quy định Quy định cái gì Dừng lại Không thì ta sẽ siết chết cô Cô bé Điện kịch tôi cũng biết không được đảo những lòng tuyết người vô tội Mỗi lần ta công kích đều thua tay lại Nếu thật sự mà đánh nát cái thiết giáp hoặc kim đen này Lẽ công ta cũng chính là một vấn đề thèm chốt Đừng phí sức Đây là kim cô chú của lão tôm ta Đáng chết Có phục hay không? Phục hay không? Còn dùng lực nữa thì ta không đền đâu đấy Bắt nạ ta Năng lượng dự trữ Cô đấy Bắt nạt lão tôn ta hơi nhiều lông một chút là được rồi Nhìn ra rồi Cô đúng thật sự là nữ thần Hả nhãn kim tinh của ngươi nhìn ra được cái này Ngày đầu tiên ta gặp mặt ta nói ta là chủ thần Ở địa cầu chúng ta Chủ thần cái gì đó cũng không phải như những người trẻ tuổi Thích thời thượng, thích trưng diện ăn mặc Tuy rằng thoạt nhìn như là ta thua Nhưng ta đây Thật sự vẫn còn giữ lại năng lực của mình Thật sự không muốn làm tổn thương ngươi Ta cũng giữ lại thực lực của mình Càng không muốn làm cô bị thương Cô lại là đội trưởng, là chủ thần Ở trước mặt của bọn nhỏ đẹp mặt như vậy Làm hỏng ta cũng gánh không được trách nhiệm đâu đấy <laughs> Cảm ơn người đã khen Lẽ ra ta còn muốn mắng người thêm một câu Bỏ đi Cô rất cô độc À Tìm bằng hữu khắp nơi Tìm người có thể hiểu được cô Chẳng hạn như dạ vâng. Diệu Văn Thân là chủ thần ở thiên đạo các người Một thân một mình Không chiếm được bất cứ ủng hộ nào Bởi vì ta còn quá nhỏ Vậy tại sao lại quá nhỏ Thì lại không thể được ủng hộ chứ Huyền Thiên Cục Sao ngươi lại tới đây Mày làm gì vậy Ta không cần người hỗ trợ như thế Ta không phải đến giúp đỡ Ta là tới giúp bệ hạ giải quyết kẻ địch tương lai Hắn có phải kẻ địch tương lai của ta Người còn nhỏ Không hiểu Ta ra lệnh cho người Dùng phương pháp nhanh nhất chữa khỏi thương tích cho con ngộ không Cái gì Từ khi nào Người có thể ra lệnh được cho ta vậy Ây! Yêu hầu không chết Nhân đại chúng ta vĩnh viễn không cái nào đặt chân đến địa cầu Đúng Một khi đi tới địa cầu Chúng ta sẽ gọi được hết mình độc quyền bởi TV2.org Về phần với đứa nhỏ còn lại Gần hai chi lực gì đó Người sẽ có rất nhiều thời gian để trò chuyện với bọn chúng Với vẻ đẹp nhiệt huyết của người Ta tin tưởng bọn chúng đều sẽ yêu thích người Ta đã nói Ta vẫn còn năng lực mạnh hơn Rất thích hợp để dùng trên người ngươi Thương thế của người nặng hơn đấy Thương thế của người nặng đến vậy Dựa vào cái gì mà đoàn phá hủy chiến binh đỉnh cấp của thiên đạo ta Chỉ bằng Hắn là chiến hữu của ta Năng lực này dù trên người của kẻ gian lịnh như ngươi cũng rất phù hợp Kim cương bất hoại cũng chỉ là thời điểm đánh sẽ không hỏng Nhưng mà Thân thế của chiến binh siêu cấp Cũng không phải là vạn năng Không biết địa cầu ra cho cô có được hay không Những đứa bé kia sẽ còn cần trưởng thành Thật không biết cô sẽ đối đãi với bọn họ như thế nào Điều cậu cần chính là người Ta chỉ là bằng hữu của người à? Đúng rồi à? Người liệt dương chúng ta là người thiên đạo Được Người thiên đạo Sau này người thiên đạo Cũng sẽ trở thành có giá trị tốt đẹp Người thiên đạo <sighs> Chứ đã quên mất mà nói gì rồi Có đôi khi Người thiên đạo chúng ta Đối với bằng hữu đối với bằng hữu không chỉ là bằng ánh mắt còn dùng trái tim <laughs> thất bại rồi thật sự thất bại rồi cô nói ta muốn chinh phục cô ta ta không không được <laughs> Lão dạ công ta còn chưa mạnh hơn chưa sử dụng đây Ví dụ như pháp thiên tượng địa Ví dụ như đầu chuyển tinh di Sau này Sau này giúp ta Phủ chính thiên đạo <laughs>